bạn ơi ra đây ta xem một cái mũi nào bạn ơi ra đây xem tôi phim cái mũi thử làm sao cho cái mũi đó lớn nhanh như quả bóng tròn là nơi đó có gió bay qua đúng mũi rồi nào bạn ơi ra đây ta xem một cái mũi nào bạn ơi ra đây xem tôi gây mũi từ làm sao cho cái mũi đó lớn nhanh như quả bóng tròn là nơi đâu có gió bay qua đúng mũi rồi nào bạn ơi ra đây ta xem một cái mũi nào bạn ơi ra đây xem tôi vì cái mũi thử làm sao cho cái mũi đó lớn nhanh Nào bạn ơi ra đây xem tôi vì cái mũi Thôi làm sao cho cái mũi đó lớn nhanh như quả bóng tròn Là lời đó có gió bay qua đúng mũi rồi Nào bạn ơi ra đây ta xem một cái mũi Nào bạn ơi ra bạn ơi ra đây ta xem một cái mũi Nào bạn ơi ra đây xem tôi khi cái mũi Thử làm sao cho cái mũi đó lớn nhanh như quả bóng tròn Là lời đó có gió bay qua đúng mũi rồi Nào bạn ơi ra đây ta xem